Rồi, ok, hello anh em Thì hôm nay tôi xin giới thiệu tới anh em về tất cả các loại đồ bịt của bên cơ sở của cường Phát Lộc nha anh em Thì à, hôm nay tôi giới thiệu tới anh em về đầy đủ luôn bầu cua, bài lá, kể cả à, tài xỉu Đó Thì trên màn hình mọi người đây thì à, mọi người nếu mà chưa biết về bịp á thì tôi sẽ nói với anh em như thế này Bịp thì có rất nhiều thứ để bịp Đó, thì cũng như về bộ môn chơi bài đi Đó bài chơi bài lá đi bài lá thì anh em nó nhìn thấy cái bài không nó rất là đẹp đó đây mình sẽ cho anh em à, nhìn thấy cái bài nha đây là bài lá bài lá à, cực kỳ mới của 2020 bài này á là gọi là bài kính nha anh em nó giống như một cái bài ở à, bình thường anh em chơi á đây gọi là bài kính thì khi anh em chơi thì anh em đi kèm với một cái bộ bài một cây bài như thế này và một cái kính kính đây là kính len đeo vào mắt nha anh em đó quýnh về mấy ờ, kính đánh bài còn đây á gọi là bài lỗi đây người ta gọi là bài lỗi ô vuông nha anh em là bài lỗi ô vuông đó còn đây là bài lỗi tam giác đó thì anh em muốn biết chơi như thế nào đó thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình đó thì uh, cường sẽ chỉ cho anh em cách chơi và báo giá luôn cho anh em luôn giá nó cũng mềm thôi nó không có ờ, cao đâu anh em rồi nói tiếp đến về à quên nữa giới thiệu đến anh em nữa đây là những cái cái ví đổi bài này anh em đây những cái ví đổi bài anh thấy đẹp không rất là đẹp rất sang trọng à, đây là ví đổi bài rất đẹp rất sang trọng đầy đủ cho ngăn tiền anh em để luôn đó đây là máy đánh bài chuyên đánh xì dách xì tố anh em nha chuyên đánh về xì dách xì tố đó kể cả máy đánh bài à, binh sập sám hoặc là như thế nào luôn rồi tiếp đến là bầu cua đó thì bên cường cung cấp cho anh em tất cả các loại tem mát bầu cua luôn và bầu cua ở đây là hiện tại khách đây là đặt hết rồi nha anh em anh em cứ liên hệ số điện thoại và để đặt hàng cường sẽ làm cho anh em đó kích thước nè tem nè mẫu mã nè đúng không ạ còn anh em thích về tự dán thì bên cường cũng gửi cho anh em luôn đây những cái bộ tem đã cắt sẵn cho anh em về anh em tự làm hộp và tự dán vào vẫn được nha đây từng tấm từng tấm như thế này nó anh em thích thì cường sẽ cắt ra cho anh em luôn còn không thích thì cường sẽ gửi từng tấm về cho anh em tự tự tự tự dán đó thì bầu cua thì có rất nhiều thứ để chơi bên cường có cung cấp cho anh em thứ nhất là nắp camera bầu cua nè thâu nhôm thâu đồ nè anh em những cái thâu nhôm đầy đủ kích cỡ luôn đó những cái thùng nhựa thùng giấy đẹp không rất đẹp cho anh em đó làm rất cực kỳ rất là đẹp nói chung là kỳ công á mình làm bằng bằng tay mà thì phải đẹp thôi đó rồi à, bầu cua thì có những cái à, đồ chơi thì cũng rất nhiều nói chung là muốn chơi như thế nào á thì cứ liên hệ số điện thoại thì cường sẽ chỉ cho anh em cách chơi đó nó chơi về bầu cua luôn đó nón đánh về bầu cua này nó là đánh bầu cua này máy này vẫn đánh bầu cua được nha anh em máy soi xuyên xuyên lắp bầu cua luôn đó và tiếp đến là bộ môn tài xỉu đây là môn tài xỉu đó có thể là chắc à, những anh em miền trung thì cũng ít chơi môn này ở đây là chỉ có những anh em à, miền bắc hoặc là miền tây á chơi cực kỳ nhiều cái môn tài xỉu và môn sóc dĩa đó thì tài xỉu thì bên cường có cung cấp cho anh em những cái nắp đánh tài xỉu chống thầy thợ thứ nhất là nắp thứ hai là hộp thứ ba nữa là dĩa đó còn những cái đồ mà để bịp á gọi là lắp camera này hoặc là cảm ứng này kia thì bên cường cũng cung cấp cung cấp cho anh em đầy đủ nha anh em yên tâm đó những cái máy những cái dòng máy để so qua những cái nắp như thế này nha đây là những cái máy để so qua những cái nắp như thế này để anh em chơi thì anh em muốn biết chơi như thế nào á hay muốn bịp người ta như thế nào thì chỉ cần anh em liên hệ số điện thoại nè 0898 543 111 để được cường tư vấn và chỉ cho anh em cách chơi để mà anh em ờ, biết được là ờ, ở ở những cái bộ môn này chơi bịp như thế nào để mà thành công đó, anh em nha và anh em à, chuẩn bị đón cái Tết năm 2021 rồi anh em ạ à. 4 tháng nữa thôi nha anh em 4 đến 3 tháng nữa thôi là Tết rồi đó thì tranh thủ bây giờ anh em đặt về anh em để chơi để để dành nó chơi từ Tết chứ còn Tết mà không có đâu anh em nha à. dịch này kia nó cũng khó khăn di chuyển rồi này kia gửi hàng rất là cực rất là cực vì Tết người ta không có giao hàng nên là anh em đặt sớm cho bên cơ sở Cường để cơ sở Cường làm nha cũng như tất cả những anh em đang đặt nè những cái thùng như này là Cường đã chuẩn bị gửi đi rồi đó thì sáng nay còn làm video gửi cho anh em để anh em biết được là à, bên cường nhận làm tất cả các loại hộp tem luôn đó thích thì cường sẽ gửi cho anh em những cái tem những cái tem cắt sẵn anh em thấy chưa đó những cái tem cắt sẵn như vậy thì cường sẽ gửi cho anh em để anh em về tự dán còn không nữa thì cường sẽ làm cho anh em gửi về cho anh em luôn đó thì mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 0898 54311 và anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ một like một chia sẻ nha anh em thì anh em đăng ký kênh để anh em theo dõi cường làm những cái video về những cái bộ bộ môn bịp rất rất nhiều nha anh em đăng ký kênh ở trên youtube chỉ cần bấm số điện thoại của cường thôi bấm số điện thoại 0898 54311 là sẽ ra cái kênh của cường đó thì chúc anh em cái năm 2020 và năm 2021 này thành công hơn và chiến thắng trong những cái bộ môn cờ bạc bịp rồi xin chào anh em nha